Rồi Úc ơi, này Mày có đẹp không? Mày có nay gấu đẹp không? Mày có nay gấu, nay có đẹp trai gấu đẹp gái không? Ừ? Ừ? Ừ? Trai đẹp gái không? Đâu? Ngồi xuống đây đâu dứt ờ, ra đây rồi, hải xuống rồi dạ, quay có này mà nó cũng chịu ngồi cho bao quay dạ, dạ, thấy con sao? thấy con làm sao quay có này là phải thấy rồi đó không thấy mà cầm ngồi quay để mà <laughs> Mày cho bạn hơi khó à Nãy <laughs> giờ chạy lên nè Nãy nè nãy nè đây Nghe lên lên sóng nè Lên sóng truyền hình là đều đẻ đây Đó Đó ấy nè Nó ờ, chia <laughs> hai luôn cái gì? Đừng có đâu, chia con lại mà thấy có này đẹp Cô đá hay ghi lắm Hả? Cô đá hay ghi lắm nhưng mà chiếu spotlight được rồi <laughs> Nè Mặt đầm vô thì quay góc này đi quay có ờ, này, để đang có này Vô có này rồi đó chơi đi, qua đó chơi Suy là thuộc về các em không? Ừ Chưa đủ 18 tuổi chạy để chứ gọi sao nữa <laughs> không có ai chậm luôn để bà vô cho đây là đây là cái giò của bà nay nay nay nay nay không không không lại rồi đây vậy ờ, sẽ thử lên coi coi thử chất lượng video coi sao rồi hồi ờ, cầm cầm đập nó phải không đập nó phải không đập không đập đúng không đập nó phải không dạ. bye bye bye bye đi gấu này bye bye mọi người đi gấu này gấu <laughs> lại bye bye đi không đây đây đây đây bye bye gì hả bye bye